quý vị và các bạn, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta đã có những dấu hiệu suy yếu và di chuyển lệch nhiều ra phía biển. Vì thế, trong đêm qua, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trở lại. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ lại chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500m nên lại có mưa vừa, mưa to. Trong ngày hôm nay, vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao sẽ di chuyển dần sang phía Đông. Những cơn mưa rông vì thế có xu hướng lan sang các tỉnh phía Đông nhưng tập trung chính ở các tỉnh vùng núi phía Bắc trong khi đó, với các tỉnh ven biển và vùng đồng bằng trời nhiều mây, nền nhiệt trong ngày ở Bắc Bộ hầu hết đều dao động ở ngưỡng 22 đến 24 độ. Sang ngày 30 tháng 3, miền Bắc chuyển sang thời tiết không mưa, ngày nắng. Từ ngày 1 tháng 4, người dân sẽ cảm thấy khá oi bức khi nhiệt độ trong ngày vượt mốc 30 độ C. Tuy nhiên, chỉ từ đêm mùng 3 tháng 4 sẽ lại có một đợt không khí lạnh nữa tràn về, tiếp tục gây mưa rào và rông rải rác cho Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Không khí lạnh yếu đi các tỉnh miền Trung dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Định vẫn còn duy trì tình trạng mây nhiều nhưng mưa thì chỉ có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở cả miền Trung đều tăng thêm từ 1 cho đến 2 độ. Từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ tăng lên mức 24 đến 27 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất ngày sẽ từ 31 cho đến 33 độ. Dự báo sang những ngày đầu tháng 4, nền nhiệt tại Trung Bộ sẽ bắt đầu tăng nhanh trở lại, nắng nóng xuất hiện cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tuy nhiên cũng từ đêm ngày 4 tháng 4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa rào và rông sẽ xuất hiện trở lại tại Trung Bộ. Nhiệt độ theo đó cũng sẽ có xu hướng giảm. Ở phía Nam trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng từ sáng và nhiệt độ trưa chiều vẫn tăng cao. Tại Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao từ 35 cho đến 36 độ. Với các tỉnh miền Tây, nhiệt độ ở mức cận nóng từ 33 cho đến 35 độ.